Video này em sẽ nói về các sản phẩm và các phân khúc đang mở bán tại Nova World Phan Thiết. Hiện tại thì có 5 sản phẩm mà khách hàng có thể lựa chọn theo phù hợp với nhu cầu cũng như là à, khả năng tài chính. Thứ nhất đó là phân khu Florida. Ở đây, biển ở đằng này nha anh chị. Ở đây là các cái tiện ích về công viên biển cũng như là các cái khách sạn và dãy shop house à, hè này đã bắt đầu đi vào bàn giao và khai thác vận hành rồi. Thì đây là phân khu đầu tiên, phân khu the Florida đây. Florida thì là bàn giao sớm nhất, gần biển nhất và gần nhiều tiện ích vui chơi giải trí nhất. Cái bên Florida thì là Festival Town, tức là thành phố lễ hội. Thành phố lễ hội là cũng là thành phố không ngủ tập trung tất cả các cái uh, outlet về bán trung tâm thương mại rồi các uh, con phố ẩm thực rồi vui chơi uh, hội hè đây sẽ là thành phố về đêm nhé tiếp theo đó là biệt thự trong sân golf VJ Garden Golf Villas và phân khu vừa mới mới ra mắt đó là Waikiki ở đây Ngoài ra thì còn có một vài căn boutique hotel tức là khách sạn mini nằm trên trục đường hướng ra cao tốc đằng này nữa. Bây giờ em sẽ nói chi tiết Ờ, về sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng là những ai nhé xem là có phù hợp với cả nhu cầu của mình không đầu tiên là đối với phân khu Florida ở đây mình có thể quan sát rằng vị trí cực kỳ đẹp một bên là gần đường dẫn lên cao tốc và trước mặt đó là các cái tiện ích mà đi vào vận hành sớm nhất từ Florida rồi đến The Festival này sẽ bao gồm có liền kề sản phẩm liền kề và biệt thự đây là cái phân khu mà đậm đặc vitamin C, tức là gần với biển nhất, một phân khu của vui chơi giải trí và náo nhiệt vùng biển cả ngày lẫn đêm. Ở đây là một công viên biển này, Bikini Beach, thì hè này đi vào vận hành rồi. Kế bên đó là công viên trung tâm Ocean World, tất cả các cái khu vui chơi về công viên nước này, khu kinh khí cầu này và hàng trăm tiện ích khác thì nằm ở đây. Kế bên thì là làng thế giới, làng thế giới sẽ xây dựng um, nên những cái kiến trúc và nổi tiếng nhất trên thế giới thứ hai nữa là về sản phẩm thực sự là rất đẳng cấp đẳng cấp nhất tại Novago Phan Thiết và phù hợp cho những khách hàng mà uh, muốn sở hữu các cái dòng sản phẩm định vị giá trị vị thế bản thân bởi vì là không gian đẳng cấp này tính riêng biệt này và số lượng rất là hữu hạn ví dụ như là những golfer yêu thích về golf hay là các anh chị ờ, có khách ờ, khách hàng có phong cách sống muốn thể hiện cái nét riêng của mình thì nằm tại phân khu Waikiki và PJ World Villa ở đây. Và nhóm thứ tư kế tiếp là dành cho nhóm khách hàng có nhu cầu đi trước đón đầu. Đặc biệt là rất nhạy bén trong ngành du lịch, lưu trú, thương mại và dịch vụ, hướng đến sản phẩm thương mại mang giá trị độc đáo ở bản thân sản phẩm và số lượng khan hiếm. Đó chính là dãy uh, khách sạn mini hay tên thương mại là Boutique Hotel nằm ngay trên trục đường lớn nhất trong dự án dẫn lên cao tốc ở đây. Và để đi vào cụ thể từng phân khu à, thì em sẽ làm các, các, các video riêng lẻ. À, bây giờ em sẽ nói à, một chút qua về à, về sản phẩm, về mặt sản phẩm cũng như là giá cả. Đầu tiên là phân khu The Florida đi ạ. Đây, sẽ bao gồm các cái biệt thự đơn lập, biệt thự song lập và các căn liền kề mỗi một phân khu đều có những uh, khu trung tâm vui chơi giải trí và công viên clubhouse riêng và giá thì sẽ dao động từ 7 tỷ cho đến khoảng 24 tỷ đây là đều là thiết, thiết kế là hai tầng bên cạnh Florida chính là dãy boutique hotel tức là khách sạn mini đấy ạ khách sạn mini này sẽ được xây dựng 5 tầng đây là cái sản phẩm mà được xây dựng uh, nhiều nhiều tầng nhất trong toàn thành phố Ờ, tầng 1, tầng 5 thì có thể cho thuê làm cà phê, nhà hàng và ở giữa tầng 2, tầng 3, tầng 4 uh, ờ, chủ nhà có thể cho thuê làm cơ sở lưu trú tức là có thể tối đa hóa được việc sử dụng công suất phòng đó đó chính là cái hay tiếp theo đó là uh, phân khu mà mang mang đậm đẳng cấp cũng như là dấu ấn phong cách riêng của chủ nhà đó chính là biệt thự trong sân gốc đây, đây là biệt thự trong sân ốp chỉ có duy nhất khoảng hơn 600 căn thôi. Hoàn toàn là nhà phố liền kề này, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập với các diện tích từ 150m cho tới khoảng 400m. Giá thành thì rơi vào uh, khoảng từ 12 cho đến 25 tỷ cho các loại diện tích và vị trí khác nhau. Đấy, rất là đẳng cấp luôn ạ. Có thể là ngồi trong nhà uh, uống một tách trà và nhân nhi ngắm ở ngoài mọi người thi đấu giải golf chuẩn quốc tế uh, hay là có những con suối ở đằng sau cũng rất là chill và relax um, và trước mặt lại có thể view được biển tuy nhiên là các cái dãy view biển này thì hiện tại um, đâu đó chỉ còn khoảng một hai căn thôi với vị trí tương tự và với cao độ cao độ à, từ 70 cho đến 80 mét so với mực nước biển và 100% các căn ở trong này à, nhìn thấy biển. Đó chính là phân khu Waikiki hè vừa rồi mới ra mắt đây ạ. Waikiki nằm ngay ở trên đồi view xuống thung lũng là công viên trung tâm. Ở đây là tập trung tất cả các cái à, tiện ích vui chơi giải trí đây, từ công viên nước này, khu khinh khí cầu này cho đến 200 à, tiện ích khác nữa thì cái hay và tính độc bản đó chính là sự hữu hạn về số lượng căn chỉ có 200 270 căn biệt thự song lập và biệt thự đơn lập và view vừa view công viên này view đồi này và quan trọng nhất là biển ngay trước mặt rồi đó à, tiếp tới thì em sẽ làm những cái video nói cụ thể về từng phân khu hơn xin chào và hẹn gặp lại